khuyến mại chúng tôi sẽ giới thiệu một số dòng bếp ga với ờ, rất là nhiều mẫu mã và giá cả đây cho các bạn có thể tham khảo và lựa chọn thì ờ, đầu tiên ở bếp số 1 này sẽ có giá là 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC330SB bếp số 2 có giá là 2,2 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGTM56DGL bếp này sẽ được lắp đặt ở đây sẽ có công tắc rang chiên bên cửa hàng chúng tôi nè giúp các bạn sẽ có thể chiên rang thoải mái mà không lo bị tắt lửa đây các bạn gặp vào bên trái này là chúng ta sẽ mở chế độ rang chiên và gặp vào bên phải là tắt chế độ rang chiên đây bếp này có được thiết kế là mặt bếp là được trắng men nè sẽ chống xước và chống chày giúp chúng ta có thể vệ sinh nó dễ dàng hơn bếp số 4 có giá 1,7 triệu hiệu bếp là Rinnai modem là VH56BL bếp số 5 giá 2 triệu hiệu bếp là Rinnai modem là KGM563BE bếp số 6 có giá 1,6 triệu hiệu bếp là Rinnai modem là KGE31NSBL Tiếp theo là bếp số 8 Đây là một cái dòng bếp full chức năng của Paloma nè modem là IC 360WA Bếp này có giá 4,7 triệu Đây sẽ có tính năng là nấu nước sôi, nấu cơm và nấu cháo Bên đây thì sẽ có uh, tính năng ờ, rang xào Chọn nhiệt độ chiên Và hẹn giờ cả ba bếp Bếp số 9 có giá 1,4 triệu Hiệu bếp là Rinnai modem là KGE661 FTS đây giá 1,4 triệu bếp số 10 có giá là 2,4 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM64BE bếp số 12 có giá là 3 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC N86KB bếp số 13 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM64BE ở trên đây là sẽ có một cái bếp ờ, số 7 nè giá 2 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC uh, 33B29 bếp này cũng sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên cho các bạn <coughs> tiếp theo là một số dòng ờ, bếp kính nè đây là một cái dòng bếp kính của Rinnai model là RTS61AWG10RN bếp này có số 15 giá 8 triệu bếp full inox và full chức năng thì đây là một cái dòng bếp các bạn lưu ý là các bạn phải đặt nồi lên thì nó mới cho cháy lửa được thì ở đây sẽ có tính năng hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo bên đây sẽ có tính năng ờ, rang xào nấu nước sôi và hâm nước ăn nguội đây là chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động tiếp theo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 Bếp số 17 giá 5,5 triệu. Đây là bếp hiệu Rinnai, model là S660 VCTS. Thì đây là một cái dòng bếp cũng uh, mặt kính và full inox và bếp full chức năng nè. Bếp số 18 giá 6,5 triệu, hiệu bếp là Rinnai, model là RTS61AWK 1R. Bếp mặt kính và full inox cũng full chức năng. Đây là rang xào, nấu nước sôi và hâm, chọn nhiệt độ chiên. Bên đây sẽ có tính năng ờ, hẹn giờ nè, nấu cơm, nấu cháo và nướng tự động. Tiếp theo là bếp số 19 giá 6 triệu đây là một cái dòng bếp kính của Paloma đây Paloma model là BA61WCK đây bếp này cũng tích hợp ở đây là full chức năng nè. tiếp theo là bếp số 21 giá 3,5 triệu đây là một cái dòng bếp từ của Toshiba đây thì những bạn mà chúng ta có nhu cầu nấu ăn nhanh đó, thì các bạn có thể tham khảo sử dụng những cái dòng bếp từ như thế này nó sẽ nấu ăn rất là nhanh số 21 giá 3,5 triệu hiệu Toshiba tiếp theo là một giai dòng bếp ga âm của Haman số 22 giá 8 triệu đây là hàng trưng bày đây nó sẽ có ba bếp nấu nè đây là bếp hàng trưng bày bếp ờ, còn mới đây có giá là 8 triệu thì uh, khi mà các bạn mua bếp bên cửa hàng chúng tôi các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một cái bộ quà tặng nó sẽ bao gồm là một cái bộ pin sạc đây thì uh, vừa rồi á, tôi đã giới thiệu một số dòng bếp bên cửa hàng của chúng tôi nè thì giờ uh, tôi sẽ đến bếp chính của video này Dạ. dạ dạ thì à, bếp này á nó có hiệu là Rinnai model là KGM563DG thì đây là cái nội thất phía bên trong của bếp này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 đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo là tôi sẽ vặn nhỏ cùng lúc là cả ba bếp lại để mình ờ, có thể dễ thổi đây để thao tác tính năng là khóa ga khi mà lửa tắt cho các bạn xem thì ờ, sau khoảng từ 5 đến 7 giây khi mà ngọn lửa tắt á, thì qua cảm biến của bếp nó sẽ nhận được một cái tín hiệu thì bếp nó cũng sẽ tự động nó khóa ra lại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 nó sẽ vượt quá mức ờ, của nhà sản xuất thì bếp nó sẽ khóa ra lại thì uh, nó cũng sẽ rất là bất sẽ rất là bất tiện thì uh, nhà sản xuất đó, họ cũng có thiết lập một cái công tắc rang chiên ở đây giúp cho các bạn có thể uh, khi mà các bạn kích hoạt đó các bạn sẽ có thể đẩy nhiệt độ ở đây từ hai trăm lên đến 300 độ nó sẽ có thể kéo dài cái thời gian rang chiên thêm được một lúc nữa nhưng bếp nó vẫn sẽ khóa ra lại nó vẫn rất là bất tiện nên để mà khắc phục cái vấn đề đó thì bên cửa hàng chúng tôi có thiết kế và lắp đặt một cái công tắc rang chiên ở đây giúp các bạn sẽ có thể rang chiên thoải mái mà không có vấn đề lửa nó sẽ bị tắt thì ờ, để mà sử dụng các bạn chỉ việc gạt vào bên trái nè chúng ta sẽ mở cái chế độ rang chiên lên và gạt vào bên phải như này là tắt cái chế độ rang chiên thì hiện tại chỉ có bên cửa hàng chúng tôi là đang phân phối cái dòng công tắc như thế này thôi những bạn mà xem các bạn có nhu cầu lắp đặt công tắc này thì cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để mà lắp đặt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 đây bếp đã khóa ga sau tính năng ờ, nước cạn nồi nè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 các bạn sẽ bóc một cái đầu lò xo này vào phía trên đầu cực dương dấu cộng nó sẽ có một cái lỗ nhỏ nè đây các bạn bóc vào để chúng ta cố định lò xo lại để khi mà cho qua sử dụng để không sẽ xảy ra trường hợp nó sẽ bị ra bếp sử dụng viên sạc hoạt động liên tục bên hông bếp thì sẽ làm sẵn một cái đầu dây chờ nè để cho các bạn có thể cắm một cống sạc vào để chúng ta sạc pin